Hello, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với kênh uh, Tiếng Bóng Đá cũng như là cái kênh uh, Tiếng Soi Kèo nha anh em Thì uh, anh em hãy ấn like video này cũng như là ấn nút đăng ký theo dõi uh, hai cái kênh của Tiếng Để anh em có thể nhận được uh, những cái thông báo khi mà có video mới nhất từ hai cái kênh này nha uh, Ok, thì uh, vào ngày mai ấy cũng sẽ có hai trận đấu sớm tại bảng D uh, Giải đấu vòng chung kết U20 châu Á được diễn ra uh, Giữa U20 uh, Kyrgyzstan này với U20 Nhật Bản à, được diễn ra vào lúc 17 giờ này và trận đấu giữa ờ, U20 Trung Quốc với U20 Ả Rập được diễn ra vào lúc 19 ờ, giờ. Đấy thì uh, Tiến cũng đã lên video soi kèo phân tích hai cái trận đấu này cho anh em rồi nè. Đấy. Thì uh, hai trận đấu này Tiến đã phân tích cho anh em tại cái kênh uh, Tiến bóng đá thì anh em có thể vào xem để tham khảo hai cái mã kèo trận đấu này. À, nếu như mà anh em tìm uh, cái kênh uh, tiếng bóng đá không được ấy thì anh em uh, muốn tìm dễ hơn, à, nhanh hơn ấy thì anh em cứ vào cái kênh tiếng soi kèo này đấy tiếng số kèo anh em cứ vào cái kênh này rồi kéo xuống dưới tí là sẽ thấy cái kênh à, tiếng bóng đá anh em cứ lít vào rồi à, xem video trong đấy thôi ok à, thì trong cái video lần này <coughs> tiến sẽ soi kèo phân tích cho anh em tham khảo cái trận đấu giữa uh, Osasuna với uh, Celta Vigo thì uh, ở trận đấu này được diễn ra vào lúc 3 giờ phi hôm nay cũng như là rạng sáng ngày mai đấy thì uh, anh em có thể thấy này thằng Osasuna thì uh, đang uh, Osasuna thì đang xếp ờ, ở vị trí thứ 8 trên ờ, bảng xếp hạng với 33 điểm sau 23 vòng đấu ờ, và có được 9 chiến thắng, 6 hòa và 8 thất bại. và Osasuna cũng có được cái thông số thắng thua khá là kiêm tốn nha anh em. với 22 bàn thắng và 23 bàn thua này. Đấy. Và Tiến sẽ cho anh em xem qua về cái phong độ của Osasuna. Đây. <coughs> Sau à, sau bốn cái trận liên tiếp mà không biết mùi chiến thắng này với hai hòa và hai thất bại thì à, Osasuna đã có được ờ, hai trận thắng liên tiếp trước uh, trước uh, Sevilla với tỷ số 3-2 và uh, trước Athletic Bilbao với tỷ số 1-0. Đấy thì uh, với hai cái trận thắng liên tiếp này này uh, sẽ uh, uh, sẽ tiếp thêm rất là nhiều động lực cho Osasuna để cái đội bóng này có thể tiếp tục cạnh tranh uh, một cái vé dự cúp châu Âu ở mùa giải tới đấy à, anh em xem này với 33 điểm uh, có được uh, sau 23 vòng đấu thì uh, Osasuna chỉ còn kém cái vị trí top 6 là Villarreal với 3 điểm cách biệt và kém top 5 là Real Betis với 6 điểm cách biệt mà thôi đấy nói chung thì cái cơ hội hoàn toàn sáng với Osasuna nếu như mà cái đội bóng này làm tốt hơn ở các trận đấu sắp tới nhưng trước tiên nghĩ đến cái điều đó thì Osasuna sẽ phải bước vào cái cuộc đối đầu với uh, Kenta Vigo và Phil thì uh, Kenta Vigo cũng là một cái đội bóng uh, chơi với cái lối chơi rất là khó chịu luôn nha anh em để anh em xem này sau 10 trận uh, thi đấu gần nhất trên uh, ờ, mỗi đấu trường thì uh, Kenta có được 4 trận thắng 3 hòa và 3 thất bại mà thôi và những trận thua của Kenta Vigo ấy đều trước những đối thủ rất là mạnh uh, như là trận thua 1-0 trước uh, Atletico Madrid này đấy và cùng với đó là cái trận thua 1-0 trước uh, một Monaca đang có phong độ rất là tốt luôn thì cuối cùng là cái trận thua 1-3 trước uh, Espanyol tại à, cúp nhà vua thì ở trận thua này thì à, thì à, Kenta đã chơi với cái thế thiếu người đấy nói chung xét về tất cả thì Kenta Vigo là một cái đối thủ có hàng công chơi rất là tốt và cái hàng thủ chơi cũng không đến nổi tệ nha anh em thì anh em có thể thấy mới đây uh, Kenta đã có cái trận hòa 1-1 trước uh, Real Sociedad uh, và mới đây thì Kenta đã đánh bại uh, Von uh, Adolit với cái tỷ số là 3-0 đấy à, và đây cũng chắc chắn rằng với những cái điểm số quan trọng mà hai đội đang rất cần ở cái vòng đấu à, này thì thì à, sẽ khiến cái trận đấu diễn ra theo cái chiều hướng rất là hấp dẫn luôn nha à, và trong cái lịch sử đối đầu thì à, hai cái đội bóng này cũng khá là ngang cơ nhau này khi mà Osasuna uh, Osasuna có được uh, một hòa uh, và hai thất bại đấy và gần nhất là cái trận thắng uh, 2-1 uh, ở trận lượt đi tại La Liga mùa này trước uh, Cantabigo và trước khi đến với cái tỷ lệ kèo ở cái trận ờ, đấu này này thì uh, Tiến sẽ uh, đảo qua cho anh em xem về cái đội hình ra sân dự kiến của hai đội nha uh, đây chủ nhà Osasuna sẽ ra sân với sơ đồ là 442 với cái cặp tiền đạo chủ lực là Chimi Avila uh, và Kike Gracia và ở trận đấu này thì uh, cái đội chủ nhà chỉ thiếu vắng mỗi uh, uh, Ruben Bena mà thôi đấy do và và không có cái sự vắng mặt đáng tiếc nào hết còn đội khách uh, ờ, Kenta Vigo sẽ ra sân với cái sơ đồ là 433 thì trong đội hình của Kenta hiện tại thì đang có được một uh, Iago Aspas uh, thi đấu phải nói rất là hay trong cái khoảng thời gian gần đây luôn và cái đội khách sẽ không có được cái sự phục vụ của uh, Matchesin này rồi uh, Minreya và và Renato dính chấn thương còn uh, uh, Tabia đã phải nhận chiếc thẻ đỏ vòng đấu vừa rồi uh, cũng không được ra sân ở trận đấu này đấy và giờ tiến sẽ cho anh em xem qua về cái tỷ lệ kèo ở cái trận đấu này thì uh, hai đội bóng này đang có cái thực lực khá là ngang bằng nhau nên uh, nhà cái đã đưa ra cái mã kèo đồng banh cùng với cái tỷ lệ là một ăn 0.95 cho kentaviro và một ăn 0.97 cho đội chủ nhà là Osasuna ngoài ra thì còn có nhiều cái mã kèo chấp khác nữa này đấy còn về cái mức tài xỉu ở trận đấu này thì có từ 1.75 à, này rồi hai hòa này à, rồi 2.25 cho đến 2.5 cả trận luôn rất là nhiều mã kèo cho anh em lựa chọn và với cái tỷ lệ kèo hiện tại ấy cũng như là những gì mà tiến đã phân tích cho anh em ngay từ đầu chặn cho đến bây giờ thì tiến ờ, sẽ đẩy lên cho anh em ba mã kèo để cho anh em tham khảo nha đây tiến chọn ờ, đội khách uh, ờ, Kentabigo kèo đồng cả chặn cùng với mã kèo vip tài thẻ 4.5 cả chặn nha anh em thì cái cặp đấu này thi đấu rất là gắn và với một cái trận đấu khá là quan trọng và và ảnh ảnh hưởng rất là nhiều đến cái vị trí trên bảng xếp hạng thì uh, tiến chắc rằng cái trận đấu này sẽ có rất nhiều thẻ vàng từ cái trọng tài này ok và cuối cùng anh em nhớ dần thêm cái mã kèo tỷ số 11 cả trận đấy thì những cái mã kèo này mà tiến đã đưa ra cho anh em có thể uh, tham khảo kỹ càng nếu như thấy nhận định phân tích của tiến mà hợp lý trùng máu với anh em thì anh em cứ vào còn không thì cứ coi như ờ, anh em tham khảo cái video này thôi đấy và anh em cũng đừng quên nếu như mà anh em muốn đầu tư bóng đá một cách mà hiệu quả nhất à, hoặc là muốn tìm kiếm một cái trang chơi uy tín nhất ấy à, không phải cần báo ngoài qua thầu qua cò thì anh em cứ liên hệ cho tiến à, qua cái số zalo 0963 731 346 hoặc là telegram kèo bóng cao tiến tiến sẽ thêm tất cả anh em vào nhóm à, cũng như hướng dẫn và chia sẻ cho anh em một cái trang chơi uy tín nhất à, và anh em cũng đừng quên là tất cả đều là miễn phí hết nhé à, tiến sẽ không lấy một đồng mà lọc phí nào từ anh em hết ok thì tiến cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây à, anh em nhớ ấn like video này và nhớ ấn luôn cái nút đăng ký theo dõi kênh tiến bóng đá cũng như là kênh à, Tiến Số Kèo để có thể nhận được thông báo khi có video mới nhất từ hai cái kênh của Tiến. Ok, à, thì Tiến cũng xin à, chúc cho anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư.